có vốn đầu tư là gần 11.000 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tuyến chính đã đạt gần 90% khối lượng. Thời hạn thông xe là trước ngày 30 tháng 4. Còn dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dày dài 99 km, đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, do Ban Quản lý Dự án Thăng Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm đại diện chủ đầu tư Dự án được khởi công cuối tháng 9 năm 2020 và theo kế hoạch, cao tốc này sẽ hoàn thành sau 24 tháng. Tuy nhiên, dự án phải lùi tiến độ đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 để đưa vào khai thác. Giai đoạn 1 được xây dựng theo quy mô 4 làn xe, bề rộng nền là 25 m với 6 nút giao và 65 cầu với tổng mức đầu tư là hơn 12.577 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là hơn 7.200 tỷ đồng. 3 tháng qua, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dày dài 200 km đi qua Bình Thuận, Đồng Nai phải thi công cầm chừng. 3 tháng qua, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dày dài gần 200 km đi qua Bình Thuận, Đồng Nai phải thi công cầm chừng do thiếu hơn 1,5 triệu mét khối đất đắp nền. Vướng mắc này chưa được tháo gỡ, trong bối cảnh cả hai dự án phải hoàn thành cuối tháng 4, tức là chỉ còn 30 ngày. Hiện tuyến chính hai công trình đạt hơn 90% khối lượng, nhưng các hạng mục dẫn đường, đường gom dân sinh ngột ngang, máy móc, thiết bị nằm chờ thi công do thiếu vật liệu. Hai tuyến cao tốc này được cấp phép khai thác mỏ vật liệu dựa trên kế hoạch hoàn thành vào tháng 12 năm ngoái. Song nhiều vướng mắc nên cả hai phải lùi thời gian đến cuối tháng 4 năm nay. Thi công kéo dài dẫn đến phải gia hạn thời gian khai thác các mỏ. Tuy nhiên, việc này lại vướng thủ tục hai công trình chưa thể đẩy nhanh, dù ở giai đoạn chạy nước rút về đích. Trong đó, dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết đang cần khoảng 920.000 m khối đất đắp nền, chính phủ cũng đã có nghị quyết cho cấp lại giấy phép khai thác 6 mỏ ở Bình Thuận. Song việc này mất nhiều thời gian, không thể đáp ứng tiến độ theo kế hoạch. Tại tuyến Phan Thiết dầu dày, nguồn đất đắp nền cũng đang thiếu hơn 600.000 mét khối. Nhưng Đồng Nai chưa thể gia hạn cho khai thác tại các mỏ vì tỉnh đang trong giai đoạn thành trà. thiếu nguồn vật liệu. Ảnh hưởng tiến độ thi công là tình trạng chung của nhiều dự án thuộc cao tốc Bắc Nam, điển hình như tuyến Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Bình Định. Sau 3 tháng khởi công, đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ 84%. Tuy nhiên, việc triển khai thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Dự án cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam. Dự án có chiều dài 88 km, tổng mức đầu tư là hơn 20.400 tỷ đồng. Trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3 km, qua tỉnh Bình Định dài 27,7 km. Giai đoạn 1 Cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc là 80 km/h. Dự án do Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành toàn tuyến vào quý 3 năm 2026. Sau đó, ngay sau khi khởi công, nhà thầu đã tập trung thi công các hạng mục của dự án. Tuy nhiên, sau 3 tháng thi công, khối lượng công việc đã thực hiện của dự án cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn chỉ đạt tỷ lệ rất thấp là khoảng 2%. Hiện tại, dự án cần 12,6 triệu mét khối đất đắp, song nguồn cung không đủ. Vướng mắc chính do địa phương lúng túng khi triển khai thủ tục giao những mỏ đã quy hoạch cho nhà thầu thi công. Các mỏ thương mại đa phần có chữ lượng ít, công suất thấp, khó đáp ứng nhu cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Căng thẳng hơn, tại miền Tây, cao tốc Cần Thơ Cà Mau dài gần 110 km đang cần khoảng 18,5 triệu mét khối cát đắp, nhưng nguồn cung đang khó khăn. Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị An Giang, Đồng Tháp, mỗi địa phương bố trí 7 triệu mét khối và Vĩnh Long là 5 triệu mét khối cát. Đến nay, các tỉnh mới cân đối được chừng 3 triệu mét khối và chưa thể khai thác ngay mà phải trải qua nhiều quy trình thủ tục. Tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau thuộc hệ thống đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 vừa mới khởi công vào tháng 1 năm 2023. Với tổng chiều dài gần 110 km và tuyến nối khoảng 25,9 km, Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 27.500 tỷ đồng. Quy mô đường cao tốc có vận tốc thiết kế là 100 km h Giai đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, tiến hành giải phóng mặt bằng một lần. Tuyến đi qua địa phận thành phố Cần Thơ và 4 tỉnh là Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Bộ Giao thông Vận tải giao Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án đã khởi công vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2025. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là dự án giao thông lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Tổng đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, giai đoạn 1. Tuyến dài 76 km là công trình liên vùng đi qua 4 địa phương gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, được dự kiến khởi công giữa năm 2023, hoàn thành sau 3 năm. Việc đầu tư xây dựng đường vành đai 3 kết nối trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và kết nối liên vùng với các tỉnh khác như Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam. Tương tự như các dự án trên, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dài 76 km sẽ khởi công vào tháng 6 tới đây, cũng có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu nguồn cung cát đắp nền. Tổng nhu cầu vật liệu cho công trình này ước tính gần 15 triệu mét khối, song các đơn vị tính toán nguồn mới đảm bảo khoảng 8 triệu mét khối cát. Để đảm bảo vật liệu cho tuyến đường, thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp hỗ trợ, đặc biệt là cát sàn lấp. Trước thực trạng nhiều dự án trọng điểm thiếu nguyên vật liệu, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu cát biển thay thế Ban quản lý dự án Mỹ Thuận được giao thí điểm dùng cát biển làm vật liệu đắp nền đường, đoạn cầu tốc Hậu Giang – Cà Mau. Sau quan trắc, nếu đáp ứng yêu cầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ làm thủ tục cấp phép cho các đơn vị khai thác. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với những dự án giao thông trọng điểm có nguy cơ bị chậm tiến độ do thiếu nguyên vật liệu một cách trầm trọng. Quả thật,